cũng chưa về anh em ạ. À. Mình chơi thì mình phải có ngày thắng ngày thua phải không anh em? Nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín thì những anh em được tôi bắt con 03 và con 64 thì ngày hôm nay 03 được nổ về cho chúng ta hai nháy và 64 được nổ về cho chúng ta một nháy anh em ạ. À. Và chắc chắn những người đấy đang đi lấy tiền của chủ lô chủ đề rồi anh em nhé. Đấy cầu kèo tôi bắt trên đây là có thật 100% phải không ạ?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 cả anh em chiến vào ngày mai đây 14 41 để anh em chiến vào ngày mai anh em nhé những ai muốn đánh to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801 anh em ạ và những ai muốn vào bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy vào Zalo cầu kín anh em ạ tôi sẽ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 6 5 656 chứ xin lỗi 656 và một con duy nhất tôi sẽ bắt dàn đề ngày mai cho anh em là con 434 đấy để cho anh em tham khảo bia hơi xả đá ngày mai anh em ạ rất chi là đẹp rất chi là rực rỡ phải không ạ và những ai muốn